Xe tải Kenbo, một cái tên khá mới lạ trên thị trường xe tải. Tuy mới xuất hiện cách đây cũng không quá lâu, nhưng Kenbo đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm ưu ái của đa số khách hàng ở Việt Nam. Xe tải Kenbo thuộc phân khúc xe tải nhẹ, có giá gần như là rẻ nhất hiện nay, cụ thể như sau. Giá xe Kenbo 2 chỗ Xe tải Vankenboy 950kg, hai chỗ ngồi, là mẫu xe tải được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với máy móc nhập khẩu công nghệ từ Nhật Bản. Ô tô tải Vankenboy được thiết kế hai chỗ ngồi thoải mái, cùng với nội thất chở hàng trọng tải, cho phép chở hàng hóa, tải trọng lên đến 950kg. Kenbo 2 chỗ, được trang bị động cơ xăng dung tích 1.3 lít, xe có điều hòa, khóa điện cửa sau, và hiện nay giá xe tải Vangenbo 2 chỗ trong tầm khoảng 200 triệu đồng. Xe tải Vangenbo 5 chỗ, tải trọng 650 kg, vừa phục vụ được nhu cầu chở hàng, vừa đi chơi du lịch, mẫu mã thiết kế kiểu dáng xe rất đẹp. Xe được bố trí 5 chỗ ngồi, bên cạnh đó có thể chở hàng lên đến 650 kg nên chắc chắn đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho quý khách hàng nào vừa có nhu cầu chở khách và vừa vận tải hàng hóa. Xe Kenvo 5 chỗ, được trang bị động cơ xăng 1.3 lít, có điều hòa, khóa điện, kính điện. Giá xe tải Van Kenvo 5 chỗ trong tầm giá 220 triệu đồng. Xe tải thùng lửng Kenvo có tải trọng 995 kg với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, rất phù hợp cho những khách hàng mua để phục vụ nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng hoặc kinh doanh chuyển nhà, dọn nhà. Xe vừa dễ bốc các hàng hóa lên xuống xe, vừa tiện lợi có thể chở được nhiều hàng hóa, vừa có thể di chuyển linh hoạt dễ dàng trên các con đường hẻm nhỏ và hiện nay thì dòng xe thùng lẫn Genboy 995 kg đang cạnh tranh trực tiếp với xe tải Kim, Suzuki và Dongfeng. Genboy thùng lẫn được trang bị động cơ xăng 1.3 lít, xe có điều hòa, khóa điện, lốp sau gai ngang. Genboy 995 kg thùng lẫn hiện trong tầm giá 180 triệu đồng. Xe Game 990kg, thùng mui bạc, thùng hàng được bao bọc kín bằng tấm bạc phủ, giúp bảo quản hàng hóa tránh khỏi những tác động của thời tiết. Bên cạnh đó xe cũng rất thông thoáng không bị bí bách, do đó sẽ bảo quản an toàn cho hàng hóa trong xe khi di chuyển. Với kích thước nhỏ gọn xe có thể vận tải hàng hóa dễ dàng trong thành phố các con đường nhỏ hẹp. Và với chiều dài thùng lên đến 2.6m, khách hàng có thể thoải mái vận chuyển nhiều hàng hóa. Ủa. Kenboy 990kg, thùng mui bạc, cũng được trang bị động cơ xăng 1.3 lít. Xe có điều hòa, khóa điện, kính điện. Giá xe 990kg Kenboy hiện nay tầm khoảng 190 triệu. Xe tải thùng kính Kenboy 990kg được thiết kế theo dạng hộp, có 6 mặt kính, có một cửa mở ở phía bên phải và hai cánh cửa ở phía sau, rất tiện lợi cho việc bốc dỡ hàng hóa, xe thùng kính kenbo rất thích hợp để vận tải các loại hàng hóa như thực phẩm khô hàng hóa khô hàng tiêu dùng xe thùng kính kenbo được trang bị động cơ xăng 1.3 lít xe có điều hòa khóa điện lốp sau ga ngang giá xe kenbo 990 kg trong tầm 220 triệu đồng và cuối cùng là xe Kenboy thùng kính cánh dơi. Đây là loại xe chuyên biệt để phục vụ cho các hoạt động bán hàng lưu động hoặc là chở hàng hóa nhỏ xe được thiết kế mở được 100% cửa hông và xe có thể mở được cánh trên dưới rất thuận tiện cho khách hàng giúp bốc xếp hàng hóa lên xuống nhanh hơn Ken bo kính dơi được trang bị điều hòa kính cửa chỉnh điện và khóa cửa điều khiển từ xa giá Ken bo thùng kính chắn dơi trong tầm 230 triệu đồng nhớ bấm like video bấm đăng ký bật chuông để nhận thông báo khi có video mới từ kênh xe mua bán nhanh bạn nhé thực hiện bởi đội ngũ xe mua bán nhanh tài trợ bởi mvn nhanh com